Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với KC Kèo à, Chiều ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu thuộc cái giải vòng loại C1 nữ anh em Trận đấu giữa nữ Juventus và nữ Koge nhé Trận đấu này à, là cái vòng cuối cùng để à, quyết định là tấm vé nào sẽ đi dự vòng à, chung kết C1 năm nay anh em à, Trước à, trận đấu à, lượt đi thì Juventus cũng như là Koge thì đã hòa nhau với tỷ số một đều cũng như là à, anh em nào mà trận lượt đi này mà chưa biết kèo nào cũng như là chưa biết nằm đội nào thì anh em có thể qua video cũng như là qua kênh của mình để xem lại ờ, cái kèo mà mình đã đẩy trong ờ, video anh em nhé và mình cũng nhắc luôn đấy là trên kênh thì chỉ là những cái kèo tham khảo cho anh em thôi còn anh em nào muốn đi kèo ăn chặt cũng như là muốn nhận được những cái, cái tiếp kèo vàng của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng đi theo những cái bet thủ ở trong nhóm của mình nhé à, quay trở lại với à, cái vấn đề chính của video này trận đấu à, video này thì mình sẽ gợi ý cho anh em cái kèo đấy là trận đấu giữa AS Roma và Sparta à, trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày mai anh em ngày 29 tháng 9 anh em nhé còn những cái trận đấu của dạng sáng ngày mai như là Arsenal hay là Ajax cũng như là trận đấu giữa Real Madrid và uh, Rosenberg thì mình cũng uh, sẽ đẩy kèo cho anh em trong nhóm sau. Uh, ờ, quay trở lại với uh, Roma và Sparta. Trận đấu lượt đi thì uh, Roma đã đánh bại Sparta ngay trên sân nhà với tỷ số là 2-1. Tuy nhiên thì phải đến tận hiệp 2 thì mới có bàn thắng anh em. Uh, trước cái trận đấu lượt đi ấy, giữa Roma và Sparta thì Roma cũng đã có một trận đấu rất khó khăn trước Juve cũng như là để thua Juve với tỷ số là 1-0. Vì vậy mà cái trận đấu lượt đi thì AS à, Roma họ cũng à, chưa thể hiện được nhiều cái sức mạnh của mình. Tuy nhiên thì à, sau cái trận thắng trước Sparta cũng như là về đá với quốc nội thì họ cũng lại chiến thắng với Florentina với tỷ số là 2-1. À, so sánh về cái lượt đi cũng như là lượt về thì AS Roma đang có một cái lợi thế quá nhiều khi mà được thi đấu trên sân nhà cũng như là đang nắm cái phần thắng nhiều hơn so với Sparta anh em. Và đặc biệt rằng là Ờ, với lực lượng của AS Roma thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng Spark, uh, à, AS Roma ở trên sân nhà họ sẽ để bẹp Sparta thôi uh, hiện tại thì vẫn chưa có để chính thức vì vậy là chắc chắn cũng chưa có những cái uh, kèo nào có thể là ăn chặt cho anh em trong cái thời điểm này cả Tuy nhiên thì uh, mình vẫn sẽ đẩy cho anh em một cái kèo để anh em tham khảo ngay từ đầu nhé Những anh em nào sáng ngày mai uh, có thể thức sớm để chơi trận đấu này Đấy bình thường thì ờ, anh em mình cũng ờ, thức khá là muộn để chơi những trận đấu muộn nên là những cái trận đấu sớm như thế này thì cũng ờ, rất ít khi anh em chúng tôi chơi đó và một ngày thì các anh em cũng biết rồi có rất nhiều những trận đấu để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm tiền mà à, không cần phải anh em chúng ta mất sức cũng như là đánh mất cái sức khỏe để có thể chơi một vài cái trận đấu như thế này đúng không mình sẽ chốt kèo luôn đấy là hiện tại thì cái kèo handicap ấy là AS Roma chấp Sparta với cái mã kèo là 2.25 cũng như là tổng bàn thắng của cả trận này đang là trên dưới 4 quả anh em. Trên dưới 4 hòa. Thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ đi Roma. Roma trừ 2.25 đội chủ nhà anh em nhé Cũng như là cái xỉu. Trận đấu này thì ờ, mình nghĩ rằng sẽ là một trận đấu khoảng tầm 3 bàn thắng ba bàn thắng đổ về thôi anh em không có nhiều hơn đấy thì mình sẽ cho anh em đi ờ, cái xỉu trừ 4 cũng như là AS Roma chấp 2.25 và mình dự đoán tỷ số sẽ là 3-0 cho AS Roma anh em nhé còn anh em nào có ý kiến nào cũng như là uh, muốn chơi những cái kèo nào thì anh em có thể uh, bình luận ở dưới phần comment mình uh, anh em chúng ta sẽ cùng thảo luận về những cái kèo mà anh em chúng ta có thể đi ở trong trận đấu này sau